하. 네. 조, 우리 조심해야 돼 이제 코로나 nhiều. Corona bây giờ hả? Trung Quốc nhiều. Thật hả? Ờ. Em không biết. Cẩn thận. À. Cẩn thận, ok. Không đi nữa, ở nhà đi. ở nhà không được. Sợ quá à, không đi nữa đâu. Alo. Alo, anh tới chưa? Alo, 무슨 일 있어? sao vậy không biết. em tại sao muốn đi Japanese Town à Em tò mò. ừ, tại sao tò mò tò mò gì Em đến một lần nhưng mà đi ngang qua chưa xem <laughs> chưa biết. à, nhưng mà em nói à, cô gái đẹp nhiều phải không ừ, em ừ. suy nghĩ em <laughs> thấy chút xíu à, anh học tăng sức à đến Japanese town à. những cô gái đẹp nhiều nhưng mà quay video không được họ à, tại sao chứ bây giờ làm sao không bị alo anh đang ở đâu em đang đứng đối diện cái tàu lửa quán á ngay cái khách sạn xéo xéo cái gym á 이 그랩이 못 찾는 문제는요 진짜 많아요 네. anh anh c h e 한두 번씩 있는 일이 아닙니다 네, 그래서 그러려니 해야 돼요 네, 아마 베트남에 조금이라도 살아보신 분은 알고 계실 텐데요 가끔씩 이제 그랩을 부르다 보면은 얼뚱뚱하게도 오래 기다려야 될 때가 있어요 지금 저희도 10분째 기다리고 있습니다 같아요 그러면 앤뭐 원한지 뭐라고 음, 이다 어 스시 라멘 안 야판 사시미 사시미야 <laughs> nhưng mà anh không có tiền mà à thôi không ăn nhìn xem xem xem tối nay không ăn 네, sau này anh đi về Hàn Quốc 네. quay lại để nói tới anh cho em 사시, 사시미 오케이 사시미를 먹고 싶다고 하는데 이게 사시미를 사줄 수 없는 예, 이 현실이 좀 슬픕니다 부원과 없어요 괜찮아요 음. 아, 네, 하? 여기? 아, 네. nhưng à, tôi quay video không được à, cô gái không thích cô gái quay video không được chắc chắn chắc chắn oh. anh quay video thôi ờ, cô gái anh check ăn rồi oh. Ừ, con thân nhé dạ, anh sushi sushi thật hả? à, Yeah <laughs> ở đây Em em tò mò mà ở đây rất khó Chụp hình được mà Ờ. đây đây đây đây ở đây Em muốn 이거니 đi- Em muốn đi dạo 오케이 오케이 그러면은 한 바퀴 한번 돌아볼게요 차가 여기 어, 렌탄통 거리를 되게 궁금해가지고 한 바퀴 쑥 돌았어요 그리고 나서 지금 배고프다고 해서 왔는데 렌탄통 거리에 있는 네, 토라라는 일식집입니다 하. 네, 네, 네. 어이, 한식을 좋아해야지 일식을 좋아하면 어떡해 일단 들어가자 그러면 아, 네. 어. 골라봐 뭐 하는지 메뉴 메뉴 ở đây nhé Bây giờ về nè, ông banh ạ Rồi cho em tất cả các món ở đây tất cả 나오고 <laughs> Không biết 어 가능할 것 같긴 한 가능할 것 같긴 한 아니 아니구나 Ờ 어디 이거 오 펀드 넘기지 마 xíu mà cái này Không, 90, không. 80, 90 không không 100, 200, 300, 400, 500 thử để xem ba chọn đi cái gì ờ đúng rồi đúng rồi với lại cá ngừ dạ và cá ngừ uống gì không uống uh, thay gà thay gà em thay gà thay gà luôn hả thật hả ừ em thay thay gà Dạ, hai cái gờ. dùng uh, kim chỉ có không Kim chi. Có kim à, chi. à, một cái Dạ, kim chi. Ôi bà béo quá 아, 매워? 어, 일단 다 시켰어요. Anh nói em béo là không làm việc Không làm việc với anh 어, em đi về. Em đi về nhà Em không làm việc ở đây. Đúng rồi Hôm nay em đi ở đây Wow Em thấy cô gái á, em thấy anh anh thấy cô gái là làm như vậy nè cô gái đứng nhìn nó xong như <laughs> vậy nè <laughs> cô gái ở ở ở trước quán bar hay là spa gì đó kiểu gì <laughs> trà này cô gái là làm như vậy chứ ờ, các ông cái anh đi ngang qua vậy nè xong cô gái giữ kéo tay lại xong trời đường <laughs> đường đẹp tất cả đẹp à, đẹp. cô gái thôi em thấy chút xíu thôi nhưng mà người nước ngoài mà người ừ. cô gái mặc áo dài ừ. nhưng mà không tối ừ. rất rất rất không thích ừ. buồn ừ. buồn áo dài Việt Nam rất đẹp nhưng mà cái cô gái không anh nhiều em à. đây 어, 어. 음, 그리고 제가 팔을 실제로 본 구독자분들한테 항상 욕을 먹습니다. 그 이유는 팔을 왜 그렇게 못 찍냐고 카메라로 카메라로 볼 때보다 실물이 훨씬 낫다고 해서 욕을 많이 먹는 편입니다. 어? 떠먹어. 떠먹어 cái gì? Anh nội, t i Ờ, em không muốn đi Hàn Quốc à? Có 한국 가려면 열심히 공부해야지 M 원디 한국, M 컵, 니에요 네, 알았어요 나는 열심히 해야돼요 어, 내일부터? 내일만? 네네 Ha, ở đây uh, muốn muốn nó là ở đây đang muốn nó là uh, bây giờ hai lần không ở đây là em đến đây là em đến ở bên đây này chút xíu em vòng ra rồi không có vào trong này chưa ừ, chưa ở đây ở đây chưa à? thế nào thế nào có vay đẹp không em không thấy mặt em <laughs> em sẽ bỏ tới hả không tức là em không dám em không nhìn ra em nhìn ra em lùn quá 아. 많이 먹어 안녕 네 밥그좀 아, 봐, 진짜 혼자 다 먹을 수 있지? 맛봐, 매워? 그 M, M5D 잘 먹겠습니다 음. cái này của em mà 이제 하가 24살이 됐어요 하는 몇 살이에요? 스물 나는 스물네 살이에요 오 스물네 야바 Dạ rồi À, một múi Anh hơn em 16 tuổi cân cam anh nhiễu và tôi tuốt ý là anh nói ở đây em không, không em tuốt không nhưng mà em không tuốt nữa phải em tuốt mà trời trời trời trời em ở đây không tuốt không cho em là gì? <laughs> ở đây không tốn chút xíu chút xíu anh hiểu em ôi ơi ở đây ở đâu ở đâu ở đâu 빨리 우리 하나 같이 어울릴 수 있는 동료를 직원을 같이 만나서 같이 어울리고 재밌게 노는 모습을 여러분들께 보여드리면 좋겠습니다 어, 맛있겠다 먹어볼까? 소박도 나왔고요 아, 신나지? ăn cái này đi cái này là gì 이거 그냥 덴푸라 같은데? biết không biết cái này là gì Sau này em muốn gì làm việc làm việc gì em hả muốn làm việc gì sau này không làm ở đây hả ý là sau này làm sao cho nghiêm 사장님 사장님 là nhiều mà làm việc gì 사장님 là muốn làm việc làm việc gì thì ừ? cà phê anh cũng muốn em cà phê coffee shop nè 사장님 nhau đi ra chúng ta cố lên Dạ đang đang là quá chuẩn bị lên Còn món này nữa thôi đúng không chị? Dạ đang coi Mời chiếc kia nào Hai ba đi Ngon ờ, một Đúng không? Dạ chút xíu mà Ủa bên trái mà Ủa bên trái mà anh nhiều nhiều Không phải Trời ơi, em 43 kg, 37 kg mà không? Không nè Trời không có Chắc chắn Đi để chết Muốn tới mở Thôi ờ, cái đầu của tôi mà Để thấy con nó chưa? Ừ? Thấy con nó chưa? 내가 어 아. 어 열심히 일하시네요 고맙습니다 고맙습니다 가자 My baby b a 잘 먹었어? 어 바이바이 <laughs> 오늘 이쁜 여자 실컷 봤지? 너가 이제 cặp nhiều đẹp gầy cặp nhiều không em không thấy đẹp gái em thấy giống to trời trời trời trời <laughs> ủa của ba đến đây rồi đúng không ờ à. à, đi đi đi đi <laughs> muốn chắc chắn muốn không ba tại sao em biết ở đây bụt bụt được à, anh đã ca biết rồi anh bùng bùng rồi nên anh biết đúng không? Không phải, anh bùng bùng không rồi Em không tin anh <laughs> 톰건똠자 이렇게 해서 저희는 식사를 마치고 길거리를 보여드리진 못했습니다만 어, 아쉽지만 원래 촬영이 안 되는 곳이니까 여러분들 양해해 주시고요 대신에 한은 실컷 봤네요 <laughs> 자 그러면 여러분 다음에 뵙겠습니다 하 인사해 빠이빠이